Hello, xin chào tất cả anh em Ok, và lời đầu tiên cho tôi Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh tôi Đấy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em phương pháp chọn vàng và Chơi kiếm cơm gạo hàng ngày nha anh em Kiếm 500 đến 1 củ tùy theo anh em Số vốn tôi là 240 nha Mình sẽ chọn sẵn bàn Bagrat nha anh em Đấy Bagrat thì rất đa dạng nha anh em Có tận 9 bàn lắm nha Anh em à, chơi thì chú ý chọn bàn nha cứ từ từ thôi không nóng vội đâu không nóng vội mình cứ chọn bàn nhìn bàn nào mà cầu kèo đẹp á đều á thì mình vào nha chứ mấy cái bàn mà cầu bệt á thì anh em à, không không nên vào nha nhiều khi bệt anh em vào là bẻ cầu rồi chứ anh em không dám theo bệt đâu Đấy, bẻ cầu rồi gãy rồi nha anh em bàn này nói chung là cũng hơi đều này mình à, sẽ vào bàn đây nha anh em chơi á, thì kiếm ờ, vốn lãi thì 10 ờ, đến 20 phần trăm thôi là mình ờ, dừng được rồi không ham nhé còn mình đánh đây á, mình đừng có ham đánh con đôi rồi cái đôi rồi cái rồng bão nha đấy quýnh nó là tỷ lệ ăn cao nhưng mà xác suất ra rất là khó nha anh em anh em cứ tập trung vào quýnh con với cái thôi đơn giản thôi tập trung quýnh con cái đừng có em ăn làm gì mình tay hai tay nếu bên cầu thì mình ăn thôi Đấy, cây đầu mình xuống cái nha anh em cái 4 triệu nha Đấy. anh em chơi muốn chơi á, thì à, đăng ký tài khoản nha anh em đăng ký tài khoản ra rất là nhanh nha đẹp rút mà là càng nhanh nữa đầy đủ các loại thể loại luôn ba baccarat sóc dĩa nổ hũ bóng đá nha các kiểu luôn nha anh em chương trình khuyến mãi nhiều lắm nha anh em à, theo dõi nha cây này ăn không nha anh em cây đầu xuống 4m thì rất là rung nha anh em rồi có cơ hội ăn rồi nha anh em húp luôn đẹp quá em nào mà theo à, nhóm thì cứ liên hệ cho mình mình à, có nhóm kéo à, sóc dĩa nha anh em hiện tại có những anh em đang thu tha vào nhóm mình 5 ngày 10 ngày á thì cũng dần dần về bờ rồi nha anh em cây đi mình quýnh cá nha anh em đấy mình xuống cái luôn rồi rồi hết giờ anh em quýnh không kịp nha anh em em nói chuyện với anh em quá cây ăn không đúng quá đẹp anh em ơi 9 điểm luôn cầu rất là đẹp nha anh em cây đây mình ờ, chắc chắn là mình sẽ quýnh ờ, con nha anh em quýnh đi Còn xuống 7 triệu luôn nha đấy anh em nào mà mình ờ, muốn theo nhóm thì liên hệ số zalo mình mình để dưới phần mô tả còn muốn xem mình like thì cứ theo dõi fanpage rồi xem ờ, em mình like trực tiếp nha hai điểm không điểm rồi <laughs> quá đẹp nha anh em chín luôn nha anh em hấp nha anh em tuyệt vời thôi lãi vậy đủ rồi nha anh em 10 củ anh nha anh em thôi chắc mình à, kết thúc video tại đây thôi anh em nào à, muốn thì cứ liên hệ cho mình mình hỗ trợ anh em